thì ở đây sẽ có cấp độ gói nhiệm vụ ở ờ, công cụ này cũng như là trao đổi đi tốc ờ, bắt buộc hay là chu kỳ cũng như là thu nhập mỗi ngày rồi ờ, tỷ lệ lợi nhuận mỗi ngày hay là tỷ lệ lợi nhuận hàng năm và số tiền chúng ta sẽ thu được nha dụ như là kính xem video 1 này thì sẽ có trao đổi đi tốc bắt buộc là 20.000 và chu kỳ sẽ là dài hạn nha thu nhập mỗi ngày thì sẽ là 600 đồng này tỷ lệ lợi nhuận mỗi ngày sẽ là 3% tỷ lệ lợi nhuận hàng năm là 1095% và số tiền chúng ta thu được là 467.000 nhá tương thế là kính xem video 2 cũng như là 3 này rồi à, găng tay bấm like 1 like 2 like 3 rồi cùng là nút bình luận 1 nha ngoài ra đây sẽ có lưu ý này người dùng mới có thể nhận được một lượng đi tốc nhất định bằng cách xem video mỗi ngày nếu muốn có thêm thu nhập bạn có thể dùng đi tốc để đổi các loại máy khác nhau trung tâm giao dịch cũng có thể giúp bạn bán đi tốc. tất cả các lợi ích hoặc thu nhập lấy sách trắng tức là white paper để làm chuẩn nha rồi tiếp theo là hướng dẫn nhiệm vụ khai thác này. Thì ở đây sẽ có cấp độ có nhiệm vụ công cụ cũng như là nhiệm vụ khai thác, rồi à, thu nhập dòng từ khai thác và cùng là số lần nhiệm vụ nha. Thì đối với kính xem video cho người mới này thì à, nhiệm vụ khai thác sẽ là xem video 15 giây và chúng ta sẽ thu nhập được là 60 đồng và mỗi lần à, số lần nhiệm vụ sẽ là 5 nha. Tương tự thế là kính xem video 1 2 3 rồi găng tay bấm like 1 2 3 và cuối cùng là nút bình luận 1 nha. Ở đây thì lưu ý là xem video 15 giây và kiếm tiền một lần. Mỗi loại máy có 5 nhiệm vụ khai thác mỗi ngày máy bấm thích một lần để nhận phần thưởng 10 lượt thích uh, nhiệm vụ mỗi ngày phần nhiệm vụ chưa hoàn thành sẽ không thể nhận thu nhập nhiệm vụ sẽ được đặt lại vào 0 ờ, giờ ngày hôm sau nha và trong video ngày hôm nay Hoàng Giang sẽ chia sẻ giới thiệu cũng review cho bạn là một app chúng ta xem video để kiếm tiền nha đó ngoài việc chúng ta xem video giải trí chúng ta còn có thể kiếm tiền được luôn thì đường link ờ, đăng ký app ấy mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha sau khi bạn nào click bấm chọn link đó lúc này sẽ là một giao diện như này thì ở đây chúng ta sẽ đăng ký bằng số điện thoại này và mục ờ, uh, 886 này bạn nhớ chọn là cộng 84 cho mình nha tức là Việt Nam đấy Việt Nam này là chữ V thì ở gần cuối này tiếp theo thì bạn sẽ đang ờ, nhập số điện thoại chính số điện thoại thường xuyên chúng ta liên lạc vào nha bạn lưu ý nhá là bỏ chữ số 0 đầu tiên đi vì ở đây có cộng 84 rồi bạn chỉ cần nhập uh, ờ, 9 chữ số cuối của số điện thoại thôi sau đó bạn nhấn vào lấy mã xác nhận này lúc này sẽ có mã OTP được gửi về tin nhắn số điện thoại bạn đăng ký bạn tiến hành nhập vào mục mã xác nhận này kế tiếp vào mục mật khẩu đăng nhập ấy thì bạn sẽ đang tạo mật khẩu đăng nhập nha thì ở đây bạn lưu ý nhé là mật khẩu đăng nhập phải có ít nhất à, uh, 6 chữ cái hoặc uh, chữ số này. Rồi tiếp nữa ở mục uh, xác nhận mật khẩu đăng nhập ấy thì bạn sẽ đánh uh, nhập lại mật khẩu giống y hệt như ở trên mục uh, mật khẩu đăng nhập đây này. Rồi tiếp nữa ở mục uh, mã lời mời ấy thì bạn uh, giữ nguyên cho mình nhá. Cuối cùng nhấn vào nút uh, tạo một tài khoản này để hành uh, đăng ký một tài khoản uh, hoàn toàn miễn phí 100% nha. Ok, sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi, bạn nhấn vào đăng nhập này. Ở đây thì bạn sẽ đánh uh, nhập số điện thoại bạn đăng ký vào, sau đó nhập mật khẩu đăng nhập và kế tiếp à, nhấn vào đăng nhập nha Ngoài việc ứng dụng này có thể chơi trên web ấy, thì chúng ta có thể uh, tải trên hàng uh, à, Play hoặc là App Store nha. Đó và ứng dụng này có tên là Detox này. Bạn tiến hành lên cửa hàng uh, Play hoặc là App Store để tiến hành uh, tải và cài đặt ứng dụng lên trên điện thoại của chúng ta như bình thường nha. Sau khi cài đặt thành công ứng dụng uh, lên trên điện thoại rồi, bạn nhấn vào mở này. Rồi thì đây chính là giao diện chính của app này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào app nha. Bạn quan sát à, góc phải dưới cùng này. Sau đó nhấn vào đây nha. Kế tiếp thì bạn sẽ tiến hành à, chọn mục số điện thoại này. Sau đó nhập số điện thoại vừa nãy bạn đăng ký vào đây và nhập mật khẩu đăng nhập. Cuối cùng nhấn vào đăng nhập nha. Ok như vậy mình đã đăng nhập thành công. Thì à, sau khi đăng nhập thành công ấy thì đối với app này chúng ta sẽ tiến hành nạp tiền vào để đầu tư nha. Vậy làm sao chúng ta có thể nạp tiền ạ? Bạn sẽ kéo xuống đến cuối cùng này và trước khi nạp tiền ấy, thì chúng ta sẽ thành à, thêm thẻ ngân hàng hoặc là địa chỉ ví tiền tử của bạn nha. Bạn sẽ nhấn mục à, quản lý thẻ cho mình này. Rồi ở đây thì bạn sẽ thành nhập tên ngân hàng này nha Ví dụ như là bạn à, thêm ngân hàng quân đội chẳng hạn thì bạn sẽ nhập là mới bay này. Đó rồi ngân hàng ngoại thương là Vietcombank hay là ngân hàng kỹ thương là Techcombank nhá. Kế tiếp thì bạn sẽ thành nhập chi nhánh ngân hàng này. Ví dụ như bạn làm thẻ ATM ở Hà Nội, Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng thì bạn sẽ nhập vào nha. Rồi tiếp theo nữa ở mục à, tên chủ tài khoản thì bạn nhớ viết à, in hoa không dấu và trùng với tên trên thẻ ATM của bạn nhé. Sau đó mục số thẻ này thì bạn sẽ đánh uh, à, nhập số tài khoản vào nhá. Cuối cùng nhấn vào xác nhận để đánh uh, thêm thẻ ngân hàng. Rồi kế tiếp thì mình sẽ anh thêm địa chỉ ví tiền tử nhá. Nhấn vào mục địa chỉ ví tiền này. Thì ở đây chúng ta có thể thêm mạng TDC20 hoặc là ERC20. Mình khuyên quý khách các bạn là lên thêm mạng UST mạng TDC20 nha để có phí là thấp nhất. Bạn sẽ nhấn vào này rồi sau đó thì bạn sẽ là dán địa chỉ ví UST của bạn là trên các sàn ví điện tử như Binance, Churnet, MetaMask rồi Oiler vân vân nha. Ok, sau khi thêm thẻ ngân hàng thành công rồi cũng như là thêm địa chỉ ví điện tử thành công rồi. Tiếp theo thì ờ, để có thể nạp tiền ấy thì bạn sẽ nhấn mục ờ, ví tiền cho mình này. Sau đó nhấn vào mua vào nha. Và tiếp theo đây bạn quan sát này là đơn vị tiền mà chúng ta dùng ở trong app này ấy, sẽ là đi nha. Đây DTOK này và 10.000 đi tốc ấy sẽ tương đương với 1 đô tức là 24.300 à, đồng này. Ở đây thì mình sẽ tiến hành à, nạp 20 đô đi. Ok bạn sẽ nhấn vào mua nhanh này. Tiếp theo thì bạn sẽ đánh à, chọn mạng ví tiền tử vừa nãy bạn thêm nha. Như vừa nãy mình thêm mạng USDT, mạng TDC20 thì mình sẽ bấm chọn vào này. Sau đó nhấn xác nhận nha. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nhập số tiền mình muốn mua này. Thì vừa nãy là 10.000 đi tốc tương đương 1 đô đúng không? Thì mình sẽ mua là đây thì mình sẽ mua là 20 đô nha 20 đô thì sẽ tương đương với 20.000 đi tốc bạn ạ đó như ở đây bạn quan sát này mình cứ tưởng ở đây là 10.000 đi tốc tương đương với 1 u này nhưng tức là ở đây ấy, số tiền bạn nạp tối thiểu sẽ là 10.000 đi tốc tức là 10 đô nhá ok tiếp theo bạn sẽ nhấn vào mua cho mình này rồi lúc này sẽ một giao diện là lạp tiền như này thì đây sẽ có số tiền bạn lạp này rồi à, số lượng đi tốc bạn sẽ nhận được này rồi à, đơn giá này Tiếp theo là địa chỉ ví UET của bạn, mạng TLC20. Bạn nhấn vào đây để sao chép nha. Sau đó truy cập vào các ví tiền tử như Binance, Tronnet, MetaMask, rồi Alert vân vân. Kế tiếp vào chuyển tiền địa chỉ ví này để tiến hành nạp tiền nha. Ok, bây giờ mình sẽ đang nạp tiền luôn để bạn là quan sát dễ dụ nha. Dù đây mình truy cập vào tài khoản Binance của mình này. Thì uh, ờ, chia thêm ấy, bạn nào chưa có tài khoản Binance ấy, cũng như chưa biết cách đăng ký thì mình sẽ để link ờ, đăng ký cũng như video hướng dẫn cách đăng ký ở dưới phần là ờ, mô tả nội dung của video nha Khi bạn là đăng ký qua link đó ấy, thì bạn sẽ được giảm ngay uh, 10% phí giao dịch luôn. Ok, thì ở giao diện là trang chủ app của Binance ấy, thì bạn sẽ nhấn chọn một ví ở góc bên phải dưới cùng cho mình này. Sau đó chọn là root nha. Kế tiếp thì bạn sẽ tiến hành chọn đồng USDT này. Sau đó chọn là gửi qua mạng lưới tiền mã hóa này. Ok, mục địa chỉ thì bạn sẽ đánh là dán địa chỉ ví UST vừa nãy ở trên app kia vào đây nha. Rồi sau đó mục mạng lưới này thì bạn sẽ đánh là chọn mạng TRC20 cho mình nhá. Kéo đến xuống cuối cùng này. Rồi, nhấn xác nhận này. Tiếp theo ở mục số lượng này thì bạn sẽ là nhập số UDT bạn muốn làm. Ví dụ như vừa nãy là mình nạp 20 à, U đúng không? Mà ở đây có phí là 0,8 này thì mình sẽ cần nạp là 20,8 nhá. Đó, thì bạn quan sát này là số U bạn nhận được ở trên app kia sẽ là 20 U. Bạn đặc biệt lưu ý cho mình à, phần này nhá. Nếu bạn nạp 20 U thì à, số U bạn nhận được trên app kia sẽ là 19,2 thôi. Đó nên bạn phải làm là 20,8 cộng thêm phí nữa. Sau đó nhấn vào rút này. Kế tiếp chọn là xác nhận cho mình nhá. Ok, bước này thì bạn sẽ đăng xác minh số điện thoại này, của nhà xác minh email và tài khoản là Binance hoặc là Google Authent. Rồi ok, như vậy mình đã chuyển tiền từ Binance à, sang app kia thành công. Bây giờ thì mình sẽ đành chờ Binance duyệt nha. Ở đây sẽ có thông báo này là đang xử lý lệnh rút tiền này. Ok, bạn có thể nhấn vào xem lịch sử nha. Rồi lệnh mình à, đang tiến hành này, processing này. Ok, à, thì bây giờ như mình chia sẻ là bạn sẽ đành chờ Binance duyệt nha. Rồi ok, như vậy là Binance đã duyệt tiền cho chúng ta và mình đã chuyển tiền thành công ở đây sẽ có thông báo là completed tức là xác nhận thành công này thì bạn sẽ là chụp bill hóa đơn này lại nha sau đó bạn quay trở lại app và tải bill hóa đơn à, lên nha nhấn vào dấu cộng này, và cuối cùng nhấn vào tôi đã thanh toán thành công ha rồi lúc này lệnh nạp tiền chúng ta sẽ ở trạng thái là đã thanh toán này đợi xác nhận ha ok bây giờ mình sẽ chờ tiền à, cộng vào app của chúng ta nha rồi thì đó là cách nạp tiền à, vào app này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 và ở đây cũng sẽ có tổng sản lượng hàng ngày này, rồi à, thời gian nha, cũng như là giá cả này. Như ở đây kính đầu tiên sẽ có giá là 20 đi tốc tương đương với 20U đấy. Rồi kính thứ hai sẽ có giá là 60U này. Tương thế là kính thứ ba và cuối cùng là kính thứ tư thì sẽ có giá là 600U nha. Ok để mua thì bạn à, sẽ bấm chọn vào này. Tiếp theo các bạn sẽ chọn là xác nhận thanh toán cho mình nha Rồi lúc này sẽ thông báo là sau khi mua thành công hãy đủ bạn bè mua máy khai thác bạn sẽ có thêm thu nhập nha. Ok Ok, tiếp theo bạn vào mục ở góc bên phải trên cùng này. Đó, thì nhấn vào mục uh, à, máy khai thác của tôi nha. Thì bạn quan sát này, đây chính là máy mình vừa mua này. Còn khi bạn là tạo tài khoản thành công ấy, các bạn sẽ nhận được một máy à, miễn phí này nha. Ok, thì đó là cách kiếm tiền thứ nhất. Tiếp theo thì à, cách kiếm tiền thứ hai là chúng ta sẽ dành xem video để kiếm tiền nha. Các bạn quay trở lại mục trang chủ đây này, ở góc bên trái dưới cùng này. Sau đó thì bạn sẽ tiến hành xem video nha. Đấy thì các bạn xem cái vạch ở bên trên này này, nó chạy hết này, thì sẽ hiện ra một đồng tiền như thế này chúng ta nhấn vào rồi ngoài ra bạn có thể thả tim này đó rồi kéo xuống tiếp này để xem video tiếp theo nha đấy xem cái vạch này chạy hết này ở góc bên trái này đó chạy hết thì sẽ là một đồng uh, ờ, đi tốc như thế này nhá ok đó sau chúng ta nhấn vào như vậy mình đã xem được hai video và kiếm được tiền tiếp theo như thế video thứ ờ, ba này cũng chờ nó chạy hết này chạy hết cái vòng tròn này thôi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 Ngoài ra ở đây sẽ có thu nhập từ đào mỏ này. Ok. Thì hiện tại mình đã thu nhập được 180 đi tốc nha. Rồi à, trung tâm giao dịch này. Đó thì đây chúng ta sẽ đang à, nạp rút tiền nha. Ok. Đây là mục à, tìm kiếm này. Mục trình giữa này thì sao? Đây là mục à, bài đăng nha, trạng thái livestream này. Rồi mục quả chuông này, đây là mục thông báo nha. Về fan này, bình luận này, thông báo của hệ thống này, thông báo khác này cũng như là chăm sóc khách hàng trực tuyến đây này nếu bạn có bất kỳ câu hỏi thắc mắc hay bên nào ấy, thì bạn có thể liên hệ với ờ, chăm sóc khách hàng ở đây nha Ok bây giờ thì mình sẽ ờ, chia sẻ review cho bạn là cách chúng ta rút tiền ở trên app này nha bạn nhấn mục ờ, ví tiền này sau đó thì bạn sẽ chọn là bán ra cho mình nha rồi kế tiếp thì bạn sẽ chọn mục bán này và ở đây chúng ta như vừa nãy nạp tiền ấy chúng ta sẽ có hai cách là bán qua ví tiền tử bạn sẽ nhấn vào bán nhanh này hoặc chúng ta có thể bán trực tiếp qua thẻ ngân hàng nhấn vào bán này nhá và trước khi rút tiền thì như vừa nãy rồi chúng ta sẽ đang à, thêm thẻ ngân hàng hoặc là ví điện tử này nếu mà muốn thêm thẻ ngân hàng thì bạn sẽ nhấn mục à, quản lý thẻ nhá còn muốn thêm à, địa chỉ ví tiền điện tử thì bạn sẽ nhấn vào địa chỉ ví tiền điện tử này đó và tiến hành chọn mạng này quay trở lại với mục rút tiền bán ra này bán này đó giữa đây mình rút tiền qua ví điện tử thì mình sẽ nhấn vào bán nhanh này sau đó chọn mạng TDC20 cho mình nhá nhấn vào xác nhận này ok kế tiếp thì bạn sẽ kéo thanh này để rút bao nhiêu số tiền hoặc là nhập ở dưới đây cũng được nha. đó sau đó cuối cùng bạn nhấn vào bán để tiến hành rút tiền nhá thì cách rút tiền ở trên app này cũng đơn giản như cách nạp tiền rồi Thì như vậy là Hoàng Văn Giang đã chia sẻ, giới thiệu cũng review cho bạn là app xem video kiếm tiền này. Thì bạn nào quan tâm muốn tham gia ấy,